Ok, xin chào tất cả các bạn nha Ngày dạ, hôm nay là anh em à, Thành với là Tính sẽ à, làm những cái phóng sự về à, cái cửa khẩu một bài <coughs> cũng như là nói về cái cái lịch sử cũng như là một phần nằm ở trong cái khu kinh tế của Campuchia ở ngay cửa khẩu một bài và sau đó thì bên mình là cũng sẽ có được sẽ đi về tham quan về cái chợ đêm về buổi tối nha nhưng mà bây giờ thì trước mắt thì bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng xem nha là mấy bữa rày là cái vụ là 42 người mà gọi là nhảy sông ở ngay cái sông Bình Dị ở à, bên mé An Giang á Long Bình An Giang á là để à, trốn thoát khỏi về Việt Nam từ casino của người Trung Quốc thì à, nó thực sự nó là như thế nào và tại sao lại là như vậy thì bây giờ thì đứa em của mình đó là tính là cũng đã làm ra một cái bài viết một bài nói về vấn đề đó rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn à, cùng xem và sau đó thì cái video clip kế tiếp sẽ là nói về cửa khẩu một bài và cũng như là các cách như thế nào các bạn đi khi di chuyển qua từ Cam từ Việt Nam sang Campuchia visa E visa T vân vân nha rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn xem trước lý do tại sao nguyên nhân mà 42 người đó lại phải trốn khỏi công ty Trung Quốc và phải nhảy xong anh dị để trở về với lại Việt Nam xin mời tất cả các bạn rồi xin chào um, các bạn nhé hôm nay thì mình lại làm một cái đoạn clip uh, nhỏ nhỏ này nói về những cái um, tệ nạn um, của đất Campuchia này với lại một vài hôm nay thì báo đài nó đã đăng tin rất là nhiều về nói về những cái uh, vấn đề lao động ở bên đất Campuchia này thì như các bạn đã nhìn thấy đấy trên mạng truyền thông bây giờ nó đang lan truyền một cái đoạn clip mà người dân Việt Nam mình mà đang cứ um, tháo chạy khoảng một cái công ty Trung Quốc ấy là cái công ty này thì à, nó nằm ngay ở Long Bình An Giang chỗ à, cách một con sông giáp Campuchia Thế thì như mọi người đã biết ở đây cái, cái, cái tình trạng bên này nó rất là phức tạp thì ờ, mình thì ờ, cũng đang cơ làm ở bên Campuchia à, mình cũng sang đây cũng được mới sang được có khoảng tầm gần một tháng nay thôi sang từ đầu tháng tháng 8 mùng 4 mùng 5 thì đấy thì trước lúc sang đây thì nói thật với các bạn là mình cũng đã tìm hiểu rất chi là kỹ tìm hiểu rất chi là kỹ chứ không phải là là là là, là cứ tin vào những cái môi giới ở trên mạng xã hội thì xong rồi cứ biểu phứa mà đi đâu thì ờ, mình cũng <coughs> mình cũng chỉ có một cái một vài cái lời khuyên nho nhỏ đến với các bạn rằng là tất nhiên là mình trong cuộc sống là mình phải đi mưu sinh và đi tìm kiếm những cái công việc ở đâu nó cảm thấy nó tốt cho bản thân và nó đồng lương nó nó nó, nó hợp lý với mình để mình ờ, trang trải và mưu sinh ai thì cũng thế thôi không tìm công việc này thì tìm công việc kia thì mình cũng đã tìm hiểu về cái đất Campuchia này thì trước lúc trước lúc quyết định qua bên đây thì mình cũng đã um, xem xét khoảng tầm nói chung khoảng, khoảng tầm từ tháng 6 từ đầu tháng 6 cho đến uh, tận uh, đầu tháng 8 mùng mấy gì đấy mùng 3 mùng 4 gì đấy thì mình mới quyết định mình đi sang đây thì mình cũng uh, sang đến tận đây rồi thì <coughs> thì bản thân mình thì cũng đã chứng kiến được uh, được rất chi là nhiều những cái um, những cái chuyện có là đến tay mình đấy mình thì mình chưa chứng kiến cái vấn đề có nghĩa là bị đánh đập hay là thế nọ thế kia hay là bị trích điện rồi thì bị uh, <coughs> nói chung là bị áp bức bóc lột trong công việc thì hiện tại là ở trong công ty mình thì nói thật với các bạn là nó không có cái chuyện đấy xảy ra nó không có cái chuyện đấy xảy ra đấy cho nên là mình uh, không chứng kiến trực tiếp được nên ờ, không thể chứng minh được cho mọi người thì cũng không cần phải chứng minh cho mọi người như báo đài thì nó đã đăng lên những cái clip tháo chạy này rồi thì trích điện này đánh đập này đủ các kiểu trên đời không thiếu một cái loại gì luôn mà hiện nay mà hiện nay ở trên các mảng truyền thông đấy ví dụ như kênh youtube hay là đa đa phần là kênh youtube thì là người ta tất cả anh em những cái anh em là bên Campuchia này thì người ta nó nó nó nó nó, nó đang lên kênh YouTube nhiều thì như mọi người cũng đã thấy đấy <coughs> tất cả những cái người mà người ta đã xác định lên kênh YouTube này như mình thôi mình cũng đã xác định mình đã đưa mặt lên trên uh, mạng truyền thông để lan truyền cái thông điệp cho mọi người để cùng uh, nhau uh, biết và tránh hoặc là có những ai đó có những cái quyết định mà trước khi đi qua đây thì mình phải cân nhắc trước khi đi còn nó còn ở cái mảnh đất Campuchia này thì nói thật với các bạn là nói đến ba chữ Campuchia thì ai cũng lo lắng và lo sợ là nhất là các ông, các ông bố bà mẹ đã lo sợ về cái vấn đề là con em mình đi sang biên đất Campuchia này để làm việc thế thì mình cũng um, có đôi lời để khuyên và gửi đến ờ, những bạn trẻ ở Việt Nam trước lúc mình qua đây thì, mình hãy xem xét thật kỹ rồi mình hãy quyết định lên đường còn ở đất Campuchia này thì nói thật với các bạn <clears throat> nó rất là màu mỡ màu mỡ ở với những cái công ty ờ, tốt và những cái môi trường làm việc tốt thì chúng ta mới có thể có nghĩa là thích nghi với những cái công việc mà mình đang cứ tìm ờ, sang bên này để làm thì nói thật với các bạn là bên Campuchia này đấy công ty ma thì nó lan giải thường thường thì nó hay ờ, dính vào những cái công ty Trung Quốc công ty ma của người dân Trung Quốc ấy người ta sang đây làm để người ta chèo lái người dân Việt Nam mình thực ra thì những cái những cái bản mà phiên dịch ờ, người Việt Nam ấy thường thường thì làm trong một công ty ma rồi có những cái bản thì đúng ra thì cũng không phải là là là là, là người xấu mà là khi vào khi lỡ bước chân vào khỏi công ty ma để làm việc ấy khi mà làm không đủ chỉ tiêu hay là một cái lý do nào đó thì lại bị chủ người Trung Quốc người ta nó ép nếp là ví dụ như là mày mà không làm được đủ chỉ tiêu hay thế này thế nọ thì mày sẽ bị thế này bị thế kia thế chính vì những cái bạn mà phiên dịch đấy thì bây giờ bạn ấy bị vào thế thế cho nên là bạn ấy bắt buộc là phải tìm một người nào đó ở Việt Nam <clears throat> để trèo lái dụ dỗ xong bắt đầu là để lừa đảo sang bên này lừa bán sang à, vào cái công ty mà bạn ấy đang cứ bị à, ép buộc ép chỉ tiêu như thế để thay thế bạn ấy để bạn ấy để được về với Việt Nam vì cái công việc nó áp bức và bóc lột quá còn có những cái bạn thì sang đây có những cái bạn người Việt Nam mình đấy người ta nó hay nói là người Trung Quốc tuy họ độc ác nhưng mà họ không biết tiếng Việt chỉ có những người Việt Nam mình biết tiếng Việt rồi đấy thì ờ, lại làm cái việc mà tính đến cái vấn đề mà lợi nhuận kinh tế cao có nghĩa là để à, mục đích không phải sang đây để làm đồng tiền mà thấy cái à, vấn đề mà buôn bán người sang đây nó cái số con số nó cao hơn là cái mức lương làm việc thì lại nảy sinh cái lòng tham để bán anh em bạn bè lừa những cái người mà nhẹ dạ cả tin để để để để để sang đây để kiếm tiền để bán cho công ty ma để kiếm tiền thì nói thật mê ờ, mọi người là mình thì hiện tại là đang làm việc cho một cái công ty winner cái công ty này thì nó nằm ngay ở chỗ cách cửa khẩu một bài tây ninh mình có mấy trăm mét thôi đi có mấy trăm mét thì là đến rồi thì um, may mắn thì mình cũng được vào một cái công ty nó rất là tốt công ty uh, công ty này chủ là người đài loan chủ là người Đài, Đài Loan chứ không phải là người Trung Quốc tất nhiên không phải là người Trung Quốc nào cũng xấu cả nó cũng có người nọ nó cũng có người kia nhưng mà mình thì may mắn thì là mình được vào một cái công ty ờ, nó rất chi là uy tín ở bên đất Campuchia này nó ngay chỗ uh, Ba Vét Mộc Bài đi cách con mấy trăm mét thì là đến rồi thì để mà nói thường thường thì bây giờ trên mạng xã hội cứ um, hễ mà bình luận ở trên nhóm này nhóm hội việc làm Campuchia này hay là ở trên kênh YouTube hay là ở trên Facebook đại loại là các mạng truyền thông đi thì người dân Việt Nam thì um, đã đã đã um, không cần biết là đầu đuôi câu chuyện thế nào chỉ nhìn về cái tiêu cực một chiều trái chiều của những cái người ở bên Campuchia này đưa những cái clip uh, tiêu cực lên mạng không mà đánh giá những cái người mà ví dụ như phỏng vấn như bọn mình đây chúng mày là cái lũ lừa đảo mới lại chúng mày thế nọ thế kia nói chung là abcd nó lung tung beng hết cả lên thì thực ra thì <clears throat> người dân việt nam mình đấy thì nó có có một cái tính um, chung chung là thấy những cái việc gì thì hay bức xúc cho với đồng bào của mình tất nhiên bản thân mình cũng cảm thấy rất là thương mọi người thưa những cái bạn mà đã bị bán vào những cái công ty ma mình thì cũng chỉ là những cái người mà đi làm thuê cho công ty nên mình cũng không thể làm gì được đấy là chỉ ờ, mình thi thoảng chỉ làm những cái clip nho nhỏ hoặc là để để để để khuyên ờ, mọi người và nói chung là để làm một cái thông điệp ừ, chung để cho những cái người mà chuẩn bị sang bên này mà có cái ý định sang bên này để lập nghiệp thì à, để con biết đường để mà tránh thì à, cũng như các bạn đã nghe mình gọi à, là thì đến đây thì mình cũng nói chung là mình cũng chia sẻ một đoạn cái một đoạn clip ngắn này để cho mọi người trước lúc chuẩn bị tìm hiểu cái công việc bên này và xác định đi sang bên này để làm việc thì ờ, cái um, lời khuyên uh, một chút lời khuyên nho nhỏ của mình muốn nói đến với mọi người là trước khi đi anh chị em bạn bè mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ hãy nghiên cứu thật kỹ để trước lúc qua đây làm việc còn nói thật với mọi người là bên này người ta nó quảng cáo cái mức lương công việc là mức lương 20 30 triệu 20 25 30 triệu mức lương thử việc là có thật chứ không phải là có bản thân mình là đang cứ thực hiện và đang cứ um, làm những cái công việc ở bên công ty này với cái mức lương nó nó nó, nó như là thông báo ở trên uh, Facebook Zalo đây nhưng cái quan trọng là mình phải đi đúng công ty mình phải đi đúng nơi đi đúng um, chỗ mình phải tìm hiểu thật kỹ thì mình mới đi chứ còn mình đi vào những cái công ty ma thì mức lương người ta nó nói nó cũng tương đương với như kiểu là cái công ty mình đang làm thôi nhưng mà nó lại là một cái công ty ma công ty <clears throat> buôn bán người thì à, vào được một cái công ty tốt thì cái phúc lợi của cái của mỗi ứng viên hay mỗi nhân viên là làm trong công ty thì nó rất chi là tốt so với những cái công việc mình làm bình thường ở bên Việt Nam năm 7 10 triệu một tháng thì bên này thì nó 2 triệu 20 25 30 triệu thậm chí có thể là hơn 30 triệu một tháng là cái đấy là chuyện bình thường khi mình làm đúng công việc <coughs> và mình làm đúng công ty và đúng ờ, những cái nơi mình đi đến mà không phải vào những cái ờ, không bị vướng vào những cái tệ nạn ở như ở những cái công ty ma thì um, mình ờ, cũng chỉ còn khuyên các bạn lại một lần nữa trước lúc qua đây để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình thì các bạn à, xin hãy tìm hiểu thật kỹ thật kỹ càng trước lúc qua bên đất Campuchia này nhé <coughs> và thì mình cũng um, thôi thì cũng um, giải thích với mọi người nói chung là cứ lâu lâu mình sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ nói về những cái công việc ở bên này và những cái công ty tốt công ty xấu ở bên này để gọi là cho mọi người cùng biết trước lúc qua đây để làm việc thì um, mình cũng um, thôi mình cũng xin dừng um, video tại đây bởi vì là mỗi ngày mình quay một chút rồi là cứ vài hôm thì mình sẽ quay một cái clip video nhỏ nhỏ mình sẽ đăng lên trang cá nhân của mình Facebook hoặc là kênh YouTube Zalo và mình để cái um, số điện thoại uh, Zalo của mình ở trên um, màn hình thì để có anh chị em bạn bè nào mà muốn um, nói chuyện và tìm hiểu về cái đất Campuchia này và để sang đây làm việc thì anh chị em bạn bè các bạn hãy cứ uh, mạnh mẽ mạnh dạn là liên hệ với mình thì còn nói thật với mọi người là trước lúc mình đã um, sang bên này làm việc mình đã xác định tư tưởng là mình sẽ công khai mặt mũi của mình lên trên các mạng lên à, các trang mạng truyền thông để một phần <clears throat> có cái à, thông báo cái thông điệp chung cho mọi người để cho mọi người cảnh giác trước lúc qua đây và để cho mọi người hiểu rằng là bên này vẫn còn có rất nhiều những cái công ty tốt chứ không phải là công ty nào cũng xấu cả cái quan trọng là các bạn có đi đúng nơi đúng chỗ hay không thôi thì sau đây thì mình cũng xin um, tạm dừng ờ, video tại đây thì ờ, hẹn các bạn vào các ờ, video lần sau thì dù gì thì cũng um, cảm ơn các bạn rất nhiều đã um, xem và nghe những cái gì mình chia sẻ ở trên một cái đoạn video ngắn ngắn này thì <clears throat> thì hứa hẹn với các bạn là mình sẽ thường xuyên ra những cái clip nói về những cái đường đi nước bước khi bước chân sang đất Campuchia này để cho mọi người cùng nhau à, biết và nắm rõ kỹ càng hơn để trước lúc quyết định làm sao cho nó thật là kỹ càng và đứng đắn. Rồi, xin chào, xin chào các bạn. Thì à, hẹn gặp lại các bạn ở các ừ, clip sau thì mình sẽ ừ, mình sẽ nói chuyện và mình sẽ giải thích nó ừ, nhiều hơn để mình à, cùng nhau biết về những cái môi trường và cuộc sống ở bên đất Campuchia này thì à, ngắn gọn đến đây thì mình cũng à, gọi là biết đến đâu thì mình sẽ nói đến đấy cho mọi người nhưng là từng tí từng tí một để mọi người nắm bắt cho nó kỹ càng hơn thì thôi mình một lần nữa xin xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những cái clip sau thì à, mình sẽ à, bổ sung à, thêm nhiều thông, thông tin hơn à, tạm biệt các bạn nhé hẹn các bạn lần sau gặp lại